dòng sông ai đã đặt tên để người đi nhớ huế không quên xa con sông mang theo nỗi nhớ người ở lại tháng năm đợi chờ thương ai cảm ai nhớ ai trông để người đi nhớ nhớ mãi một dòng sông dòng sông hôm nay bóng sao bay cho ai về mê say câu hò con vang vọng ai mơ ai mộng ai đợi ai chờ mà dòng sông mãi một dòng sông ai đã đặt tên để người đi nhớ huế không quên xa con sông mang theo nỗi nhớ người ở lại tháng năm đợi lâu xưa ai ngồi ai câu ai sâu ai tham ai thương ai cảm ai nhớ ai trông để người đi nhớ nhớ mãi một dòng sông dòng sông hôm nay anh bóng sao bay cho ai về mê say câu hò còn vang vọng ai mơ mong ai đợi ai chờ mà dòng sông hát hát mãi một buồn thơ dòng sông ai đã đặt là dòng sông hương nước em trôi lững lờ dòng sông ai đã đặt tên